rồi em tự khui đàn em để đàn lên em thử luôn đó là cái đàn của em khách tự à, khui thùng đàn và bóc tem đàn tự xử luôn khách này à, mua ọc gan sau này em chơi ọc gan em chán rồi em đem lại đây em đổi em thích à, chơi piano thì cứ lại đây bù tiền thôi đàn cũ đàn mới gì cũng vậy đây có dịch vụ thanh lý đàn cho khách đàn cũ ở đây toàn là đàn nhật bản còn đàn mới ở đây á, là đàn trung quốc <laughs> <laughs> đèn Trung Quốc dạ. em ấy uh, chọn đèn Yamaha đó ok như vậy là chúng ta đã tuyển một em đàn nữa ra đi ngày hôm nay E273 cho một em trai à, em trai body sexy á